anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của mình cao bóng đá ở ờ, Hôm nay mình có lên phân tích cũng như là nhận định cho anh em về trận đấu của Argentina và Croatia Vòng uh, trận uh, bán kết 1 anh em Và tiếp sau đây mình sẽ lên cho anh em tiếp đó là trận đấu giữa Pháp và Maroc Nhìn qua một chút về kèo đã nhỉ Kênh của mình thì chuyên phân tích cũng như là soi cho anh em tất cả những mã kèo mà anh em chúng ta có thể chơi trong vòng một trận anh em nhé có rất nhiều những mã kèo mà anh em chúng ta có thể chơi ngoài những cái mã kèo chính ra như là mã kèo chấp và mã, mã kèo handicap và mã kèo trên dưới tài xỉu này thì còn có những cả mã kèo góc anh em nhé mã kèo góc và mã kèo thẻ đấy mã kèo góc và mã kèo thẻ hiện tại thì uh, Pháp đang chấp Maroc đó là một trái hòa và cái tài là 225 chấp ờ, góc Pháp cả trận là 3.25 và hiệp 1 là 1.5 Chúng ta sẽ đến với những phần phân tích của mình đã à, Với những gì mà ừ. Pháp và Maroc đã thể hiện trong những uh, trận đấu vừa qua, những trận đấu vòng loại trực tiếp thì chúng ta có thể thấy rồi uh, lối chơi cũng như là chiến thuật uh, đã lên ngôi giúp cho các đội bóng yếu hơn như là Croatia cũng như là Maroc uh, có mặt ở trong vòng bán kết này <clears throat> không phải là dựa theo vào may mắn đâu anh em nhé. tất nhiên thì uh, trong mỗi chiến thắng thôi thì đều cũng có một chút chút may mắn ở trong đó thì chúng ta mới có một chiến thắng tròn vẹn được tuy nhiên thì đó không phải là tất cả những gì và trận đấu uh, vòng vừa rồi trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha chúng ta cũng đã thể thấy rồi uh, một sự may mắn uh, đến với Maroc khi mà cả thủ môn cũng như là hậu vệ uh, Ruben Dias và Diego Costa đều uh, đã phạm phải sai lầm và đã bị trừng phạt <clears throat> và mình nghĩ rằng là trận đấu mà Maroc uh, chiến thắng Bồ Đào Nha chỉ là tai nạn thôi khi mà hầu hết trận đấu của Maroc và Bồ Đào Nha thì Bồ Đào Nha đều kiểm soát cũng như là vượt trội hoàn toàn và thật sự là họ cũng đã có những cơ hội để có thể có bàn thắng tuy nhiên thì uh, không may mắn như Maroc vì tất nhiên rồi sẽ có những đội bóng uh, kém may mắn hơn và những đội bóng bị loại thôi đó là quy luật của bóng đá mà anh em đúng không <clears throat> quay trở lại với uh, Pháp và Maroc chúng ta sẽ ờ, phân tích về Pháp trước anh em nhé uh, trận đấu vừa qua thì uh, đội tuyển Pháp đó là Olivier cũng như là Antoine Griezmann là hai cầu thủ được chấm điểm cao nhất và kèm theo đó là hậu vệ cánh phải Jules Koundé à, trước đó thì mình có nói với anh em rồi đúng không <clears throat> đó là hậu vệ rút quân D là uh, mình đánh giá rằng là cái điểm yếu của trong uh, hệ thống phòng ngự của Pháp đúng không trong hệ ngự của Pháp khi mà rút quân D đang khá là non tuy nhiên thì uh, trận vừa rồi anh cũng đã thể hiện được rất nhiều những cái yếu tố cũng như là thế mạnh của mình và điểm cao nhất trong đội hình của Pháp trận đấu đối với Anh đó là Hugo Lloris khi mà anh vừa cứu thua rất nhiều bàn uh, rất nhiều những pha có thể có bàn thắng cũng như là nhận bàn thua từ Pháp và đẩy được quả đá phạt 11m của Harry Kane. Điểm qua về uh, mặt tấn công trước đi. Khi mà chắc chắn rằng Maroc đá với Pháp thì chắc chắn họ sẽ chơi lại chơi với lối chơi phòng ngự thôi vẫn sẽ phải chơi lối chơi bóng mũi cũng như là rình rập để có thể phản công và có những cơ hội giống như là họ đã đối đầu với Hà Lan và Bồ Đào Nha à, Tây Ban Nha xin lỗi anh em Tây Ban Nha và Bồ Đào, Bồ Đào Nha đấy <coughs> chấm điểm một chút về uh, Antoine Griezmann cũng như là Giroud chúng ta có thể thấy được rằng cái sơ đồ nhiệt này Antoine Griezmann luôn luôn là cầu thủ di chuyển rất nhiều của đội đội tuyển Pháp khi uh, ờ, huấn luyện viên uh, đi xe được trăm uh, ông đã cho Antoine Griezmann đá sâu hơn chứ không phải là vị trí sở trường vị trí sở trường của Antoine Griezmann đó là tiền đạo thì ờ, đến với đội tuyển Pháp thì anh lại đi đá hộ đá tiền vệ anh em <clears throat> và mật độ di chuyển cũng như là sự xuất hiện ở trên sân của Antoine Griezmann gần như là toàn bộ anh em nhé và cái chỉ số của Antoine Griezmann cũng cho thấy rằng là cái điểm số 7.5 này không phải là điểm số chấm ngẫu nhiên chúng ta có thể thấy rằng uh, hỗ trợ cho đồng đội ghi hai bàn này tiếp đến đó là tỷ lệ chuyền bóng 88% rồi uh, rê bóng cũng như là có nhiều hơn hai cơ hội uh, có hai cơ hội à, tạo bàn thắng cho đồng đội thì cả hai hai cơ hội đấy đều chuyển hóa thành bàn thắng anh em nhé đó tiếp đến đó là tranh chấp tay đôi tranh chấp tay đôi của Antoine Getman trong trận đấu với Anh rất tốt 11 lần thành công so với 15 lần thất bại 4 lần và tranh chấp bóng bổng cũng vậy mặc dù Antoine Getman là một cầu thủ có chiều cao không được lý tưởng anh em nhé có chiều cao không được lý tưởng tuy nhiên thì tranh chấp tay đôi vẫn là tốt kia mình chúng ta có thể thấy đây đó là thanh tập tay đôi 2 thua 2 đúng không rồi tiếp đến đó là để mất bóng 13 lần ở ờ, vị trí tiền vệ mất bóng 13 lần mình nghĩ rằng một trận đấu thì việc mà cầm bóng đến tận 58 lần và để mất bóng có 13 lần một chỉ số rất tốt cho một tiền vệ tấn công như là Antoine Getman tiếp đến đó là anh còn tham gia phòng ngự với việc rằng là tắc bóng thành công hai lần nữa đấy còn đối với Oliver Giroud như mình cũng đã nói trước đó rồi à, thế mạnh của Giroud đó là chọn vị trí cũng như là làm chim mồi thì trận đấu này anh cũng làm rất tốt với một pha làm bàn <clears throat> trước thời cơ rất tốt với một cú đánh đầu loại bỏ hàng phòng ngự cũng như là đánh gục uh, Jordan Bigford tiếp đến đó là cầm bóng chúng ta sẽ xem một chút về uh, cầm bóng của Giroud đi Ờ, chạm bóng 23 lần và chỉ để mất bóng có 7 lần thôi chỉ số giữ bóng rất là tốt à, tranh chấp tay đôi thắng hai lần ở ờ, đúng hai lần chạm bóng thì hai uh, lần uh, tranh chấp tay đôi thì đều chiến thắng và tranh chấp bóng bổng là chiến thắng 10 trên tổng số 14 lần anh em nhé rất tốt chơi đầu rất tốt và đặc biệt rằng là cũng góp phần uh, cho cái việc thoát cách sinh của Pháp nữa cũng như là về uh, tuyến phòng ngự của Pháp <clears throat> đó là hàng tấn công chúng ta sẽ điểm qua tiếp về Dembele cũng như là Mbappe hai tiền vệ cánh trận đấu này thì uh, trận đấu với Anh thì Pháp sẽ uh, Pháp đã chơi với đội hình đó là 4-2-3-1 không phải là đội hình 4-3-3 như uh, tất cả các trận đấu trước <clears throat> và chúng ta có thể thấy đây uh, việc uh, Mbappe về phòng ngự rất ít hơn so với uh, Dembele chúng ta có thể thấy đúng không đấy rất ít nhá rất ít khi em Mbappe về phòng ngự và mình đang thấy rằng là cái việc mà mình nhận định là rút côn đê là cầu thủ uh, chơi phòng ngự uh, gọi là lỗ hồng điểm yếu của hàng phòng ngự Pháp thì cũng đã được Dembele chám vào rồi khi mà Dembele uh, ờ, vừa tấn công vừa lui về phòng thủ rất tốt chúng ta có thể xem về về cái gọi là sơ đồ sơ đồ nhiệt anh em nhé <clears throat> tiếp đến đó là đây hàng tiền vệ của Dempe, uh, ờ, điểm số của Dembele chạm bóng 48 lần uh, truyền thành công uh, ờ, 29 trên tổng số 34 đường truyền uh, tính là 85% 48 lần chạm bóng và để mất bóng 13 lần một hiệu số mình nghĩ là cũng tạm ổn cho một uh, cầu thủ như là Dembele uh, thích dây dắt cũng như là xử lý cá nhân nhiều hơn đúng không và chỉ số cá, dây dắt cá nhân của anh cũng khá là tốt này vượt qua uh, ờ, dây bóng thành công 4 cũng như là đẩy bóng thành công 3 lần đấy và tất nhiên rồi hầu hết tất cả các cầu thủ ngoại trừ Dembele đều có chỉ số phòng ngự anh em nhé như Dembele đó là tắt bóng thành công 3 lần thấy chưa đó, còn Dembele, à, ờ, còn Mbappe thì không vì à, anh à, như sơ đồ nhiệt anh chúng ta có thể thấy rằng là Mbappe à, Mbappe là cầu thủ ít khi về hỗ trợ phòng ngự cho theo Hernandez tuy nhiên thì bù lại đó thì anh cũng có được những cái chỉ số khác để bù đắp lại ví dụ như là chạm bóng 40 lần à, tỷ lệ chuyển thành công là 89 lần và để mất bóng rất ít có 9 lần thôi 40 lần chạm bóng và chỉ để mất bóng có 9 lần thôi anh em nhé đây cũng là một chỉ số mình nghĩ rằng là bù cho cái chỉ số phòng ngự của Dembele à, của Mbappe và trận đấu những trận đấu căng thẳng như là giữa Anh và Pháp thì chúng ta có thể thấy rồi điểm chung của uh, những trận đấu uh, Anh và Pháp cũng như là của Argentina đúng không <clears throat> thì chúng ta có thể thấy đó là khoảng khắc của cá nhân nó quyết định trận đấu như thế nào Cả hai trận đấu đều nổ tài, cũng có nhiều bàn thắng và chúng ta có thể thấy rằng là điểm nhấn đó là các khoảng khắc cũng như là uh, những cái thiên tài về kỹ thuật cá nhân anh em nhé. Tramendi cũng như là Messi đúng không? Tramendi của Pháp cũng như là Messi của Argentina họ đều có uh, một cái gì đấy về uh, thiên về cá nhân ở những bàn thắng cũng như là những đường kiến tạo của họ quay trở lại với Maroc đi <clears throat> Maroc trận đấu này chắc chắn rồi họ sẽ chơi với đội hình phòng ngự thôi ờ, mình với riêng cá nhân của mình ấy, đánh giá thì cái bàn thắng của Madoc chỉ là một cái tai nạn chỉ là một cái tai nạn của Bồ Đào Nha thôi khi mà cả thủ môn cũng như là hậu vệ đều mắc sai lầm đó và chúng ta sẽ so sánh một chút về hàng phòng ngự của Maroc thật sự mà nói thì uh, trận đấu sắp tới Maroc sẽ thiếu vắng đi hai trung vệ uh, xuất sắc của họ đó là Zama cũng như là Said Said thì bị chấn thương anh em nhé Said thì bị chấn thương thì chắc là trận đấu này không thể thi đấu đó và tiếp đến đó là Chadia Chadira Chadira cũng ờ, dính thẻ đỏ không thể uh, nào thi đấu được uh, chúng ta có thể thấy rằng là trận đấu với Bồ Đào Nha vừa rồi thì hai cầu thủ mình nghĩ uh, được chúng ta đánh giá sáng nhất trong đội hình Maroc đó là Hakimi cũng như là Hakim Ziyech điểm số khá là thấp. Đấy, điểm số khá là thấp không thể được nhiều. Tuy nhiên thì đó là hậu vệ cánh cũng như là trung vệ của họ thì chơi rất hay. Đặc biệt rằng là trung vệ Jami thay thế uh, người uh, đá cặp với uh, Saisit từ đầu mùa đến bây giờ. Chúng ta có thể xem những chỉ số của anh về mặt phòng ngự anh em nhé chúng ta có thể uh, xem đây tranh chấp tay đôi uh, bóng bổng 4 thua 3 uh, ờ, mất bóng 5 lần thôi chạm bóng đến 43 lần và mất bóng chỉ có 5 lần thôi uh, truyền bóng thành công 80 phần trăm rất tốt đây thoát vết sinh 10 lần anh em thoát vết sinh 10 lần uh, tắc bóng thành công một lần uh, chặn cú sút hai lần và chặn uh, phản công hai lần còn đối với hậu vệ Atiza hậu vệ Atiza chúng ta sẽ so sánh một chút uh, thoát pressing 4 và tắc bóng thành công một lần uh, kiến tạo kiến tạo một bàn thắng cho uh, tiền đạo uh, cắm Nessiri đó đó là tất cả những gì mà Sovaco chấm anh em nhé điểm số cao nhất đội bóng luôn đó 7 7.7 thôi chạm bóng 36 lần và để mất bóng 11 <clears throat> lần à, Tuy nhiên thì Atiza lại tham gia tấn công khá là tốt Anh có đến tận 3 đường truyền cũng như là ba đường bóng gây nguy hiểm đến cho khung thành của Diogo Costa và đã có một đường truyền thành bàn. Đó. Đó là những gì mà hậu vệ cánh trái của đội tuyển Maroc làm được và còn đó đó là Bruno <clears throat> thủ môn của Maroc cũng chơi rất hay trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha. Anh đã cản phá rất nhiều những cú sút đặc biệt là những cú sút có thể thành bàn như là của Bruno cũng như là Juan Felix đấy chúng ta có thể thấy rằng là những khoảnh khắc thiên tài thì Bruno uh, Bruno vẫn có thể giải hóa được anh em nhé xét một chút về uh, mặt bằng chung của cả hai đội bóng đi xem một chút mặt bằng chung của hai đội bóng uh, tất nhiên rằng là cơ hội đi tiếp của Pháp sẽ là cầu thủ uh, sẽ là đội tuyển sáng hơn đúng không đội tuyển sáng hơn khi mà trong đội tuyển Pháp có rất nhiều những yếu tố có thể gây đột biến cũng như là có uh, kỹ thuật cá nhân tốt ví dụ như là uh, à, Mbappe, Dembele, Antoine Griezmann và đặc biệt là Giroud với việc chọn vị trí cũng như là uh, gọi là cái bản năng đánh hơi bàn thắng của Giroud chúng ta không thể chối chối bỏ được cái đó đúng không và trận đấu vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là Hakimi cũng không phải là một cầu thủ chơi tốt mà là các vệ tinh xung quanh anh mới là những cầu thủ chơi tốt đúng không ví dụ như là cánh đối diện của có Bofa đấy được chấm 7 điểm anh em đây điểm số của Bufa cũng khá là ấn tượng Mình thấy cũng khá là ấn tượng khi mà chạm bóng 34 lần để mất bóng có 9 lần thôi Và đường truyền ờ, thành công là 80% Xét một chút về mặt phòng uh, dê bóng qua người là một anh em nhá à hai đấy anh em thấy không chỉ số cũng khá là đều chỉ số tốt hơn so cả hai cái mi khá là nhiều đấy 7 chấm với 6.1 à, 6.9 mình thấy rằng là trận đấu vừa rồi thì Hakimi không có đóng góp quá nhiều vào lối chơi của Maroc cũng như là uh, thật sự mà nói thì Maroc mình cũng đã nói từ trước đấy đó là cái bàn thắng của uh, Maroc vào lưới của Bồ Đào Nha chỉ là một cái tai nạn và cái sai lầm chí mạng của Diego Costa cũng như là Ruben Dias chỉ thế thôi và tất nhiên rồi tất cả mọi trận đấu uh, các đội bóng đều sẽ mắc những sai lầm và chúng ta sẽ xem rằng Pháp sẽ tận dụng sai lầm của Maroc tốt hơn hay là Maroc tận dụng của uh, sai lầm của Pháp tốt hơn Tuy nhiên thì mình vẫn đang đánh giá rằng là những tiền đạo của Maroc họ không được tốt vì uh, những phút cuối cùng của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc chúng ta có thể thấy rằng là Maroc họ có những đòn phản công chí mạng có thể thật sự mà nói nếu như mà đặt vào những tiền đạo khác họ có thể sắc bén hơn thì tỷ số nó sẽ là 2-0 đến 3-0 cho Maroc chứ không phải là 1-0 đúng không? Những tình huống đối mặt với thủ môn cũng như là những tình huống phản công vào những phút cuối trận khi mà ờ, ba uh, cầu thủ của Maroc chỉ có việc uh, đối đầu với một cầu thủ phòng ngự của Bồ Đào Nha thôi. Tuy nhiên thì những bàn thắng lại không đến với Bồ Đào Nha à, với Maroc vì cái kỹ thuật dứt điểm của tiền đạo của các cầu thủ uh, các cầu thủ tiền đạo bên Maroc uh, không được tốt. Đó. <clears throat> Thì đó là những gì mà mình muốn phân tích cho anh em về cách nhìn khách quan. Còn với kèo phân tích về kèo thì mình nghĩ cái kèo chấp 1 cũng là một mã kèo mình nghĩ rằng là hiện tại người ta đang đánh giá rằng là Pháp có thể dứt điểm Maroc trong 90 phút. Pháp có thể dứt điểm Maroc trong 90 phút anh em nhé. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Còn thật sự khi mà vào trận đấu thì chúng ta có thể thấy được rồi Maroc họ kiên cường cũng như phòng ngự tốt thế nào à, ờ, Mặc dù vậy thì mình vẫn Chúng ta có thể đặt niềm tin vào Pháp một chút chút thôi à, với cái kèo chấp một này mình nghĩ rằng khi nào trận đấu diễn ra thì chúng ta cái kèo của Pháp này có thể xuống đến 0.5 cũng như là cái tài hiệp 1 hiện tại mình nghĩ là được mình nghĩ là được anh em nhé được nếu như mà những anh em nào mà như này này uh, chưa biết chơi bóng cũng như là sợ sợ lút quá sâu đi thì anh em chúng ta có thể lựa chọn đó là cửa dưới cũng như là cái tài đấy đó là những gợi ý của mình thôi về trận đấu ngày hôm nay à, của à, vào trận đấu của Pháp với Maroc đấy chúng ta có thể đi cửa dưới hoặc uh, tài như trận đấu giữa Croatia và à, à, gì nhỉ à trận đấu giữa Nhật chứ trận đấu giữa Nhật à, trước đó là những trận đấu vào 1-8 của Nhật thì mình cũng có cho anh em đi đó là cửa dưới và tài thì anh em chúng ta cũng luôn cả hai kèo cũng như là trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha chúng ta cũng vậy đó thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là cái kiểu mà chúng ta đi dưới và cửa tài nó vẫn sẽ là đi từ hòa cho đến ăn anh em nhé đấy cửa dưới và ờ, đi uh, uh, cửa dưới và tài đó đó là những gợi ý cũng như là cái cách chơi của mình còn tất nhiên rằng là với những cái trận đấu mà căng thẳng như này thì có rất nhiều những kèo khác mà anh em chúng ta có thể chơi như là kèo mặt góc cũng như là kèo thẻ, đó kèo thẻ với một đội hình phòng ngự như là Maroc uh, ờ, thì chúng ta có thể đặt một chút niềm tin vào những cái kèo chất thẻ của Maroc cũng được để xem nào hiện tại những kèo chất thẻ của Maroc đang là 0.75 thôi anh em một thẻ thôi đấy một thẻ thì anh em chúng ta ờ, cũng có được nhiều tiền rồi và mình nghĩ rằng với những trận đấu căng thẳng như thế này thì cái việc thẻ cũng sẽ là ờ, sẽ có chắc chắn là sẽ có tất cả những trận đấu ở vòng bán kết này trận đấu căng thẳng như thế này thì những sai lầm anh em nhé những sai lầm thì sẽ phải bù đắp bằng những chiếc thẻ thôi đó là điều mà dễ hiểu mà đúng không em đấy thì anh em chúng ta bỏ qua những cái kèo khó như là chấp như là trên dưới cả trận thì anh em chúng ta có thể điểm qua một chút về kèo góc như kèo thẻ sáng hơn cho anh em đó, đó là những gì mà mình Ờ, phân tích cũng như là nhận định về kèo và trận đấu và các cầu thủ cho anh em để anh em chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về trận đấu này còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của ca nhé